giữa chị hai làm sinh nhật chị hai hả chị hai ngồi giữa chị hai ờ, chị hai dành là, là sinh nhật chị hai phải không rồi ở cả nha một hai rồi ờ, thôi ngồi giữa luôn nè ờ. nè ngồi giữa nè có ba anh nữa nè. à mình quay ngược là mượt mất mới gì mà nè mình mình mình quay ngược được không anh đó rồi thổi đi một hai ba phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù dạ. rồi tắt cái đó đây rồi mình quay ngược được